người mình đang à, hoàn thiện cái trần mây vẽ này mọi người thấy đẹp không mọi người ơi chú vẽ nhanh cái tay lên anh hộ anh cái nhá mọi người cho ý kiến này đẹp không mọi người ơi đây đố mọi người biết cây gì đấy cây này đúng là cây sơn Rồi, vâng, xin chào tất cả mọi người nhá chúc mọi người à, xem video à, vui vẻ nhầm niềm vui nhé đây là à, mẫu nhà máy thái ở quê hương mình nhé mọi người ơi đấy Minh Sơn vẫn còn à, một vài chỗ chưa xong đang thi công nha mọi người đấy đàn đáo đang trên mà mọi người thấy mẫu nhà này đẹp không mọi người cho ý kiến nha giờ mình sẽ vào bên trong cho mọi người xem mọi người nha đây các chân cột này rất là đẹp mọi người này đấy. đây là mình à, đội sơn à, thành đào tại khu vực ngọc lạc thanh hóa nha mọi người nhà gồm có một phòng hai phòng bốn phòng rồi Sơn siêu bóng Nhìn qua bóng đèn nó biết đấy Anh bạn này đang à, trong công tác dọn dẹp này Rất dài và rất to mọi người ạ Đồ đạc trong phòng thiết kế rất là gọn gàng Đây, à, Sơn à, trắng sứ mọi người Trên là nền cà phê cà phê sữa nhé hơi đậm một chút nữa mọi người phòng cái bên đối diện nói chung là tông vẫn sữa hết mọi người em đang à, vẽ xả mây mọi người nhá mọi người ông à, ai có nhu cầu à, thích ờ, làm sơn giả mây này các công trình đủ các loại nghệ thuật lắm nha mọi người vẽ tranh các kiểu nha liên hệ với mình nhá Chị Bình ơi về tranh đẹp này đi xuất khẩu nước ngoài thì mẹ kiếm tháng trăm triệu đổ ma mình làm quê mình tháng mấy triệu làm chó gì hả anh à, cho chị tấn chị à, tấn mà qua bên kia mà ngon lành cái này vậy anh cũng phải qua lấy vài tháng anh lại không đi qua bên xuất khẩu lao động mà anh đi theo kiểu chui đi du lịch và mình làm vài tháng mình lại về kệ mình đấy tháng ờ đóng đóng visa cho chủ đóng mà mình mất tiền chả sao Đấy, mọi người xem có đẹp không? hả đấy con trồn nó bắt con chuột lủng lẳng ở dưới cái cành đây này hay là ve con báo cũng được nó đang công cái con à, con con hưu con nai ấy chơi thế cho nó máu đấy mọi người vào xem là nhớ cho một like nhé mọi người ơi mọi người à, vào à, chúc kênh hộ mình nhá anh em à, tương tác với nhau nhá mình sẽ lên những video mới nhất cho các bạn xem thì quê thành hóa có khác này sẵn hút thuốc sẵn thuốc lào rồi này thành hóa nghèo lắm mọi người ạ đây đang mưa đây này quay cho mọi người xem này làm thế này mà không có tiền mà làm thì quá kém nhỉ đời người chỉ có làm mới là tiêu tiền làm đẹp cho quê hương đất nước mình mình chứ chẳng quan ngại gì tiền nông đâu nhưng mà thật sự là mình đời người mà không làm được đúng quá kém đời quá kém trừ khi ốm đau bệnh tật thằng nào cũng có chân tay một thằng nghèo thằng giàu để mẹ còn xấu xấu cũng phải làm một cái nhà như thế này mà ứa chứ chỉ có thằng xiềng ăn nhắc làm mới không có đúng không em đúng không bình thấy anh em đội sơn thấy vất vả mọi người thấy cây cây này nhưng mà triệu một cây đấy mọi người ạ không rẻ tiền đâu triệu một cây nhá đó dạ. rồi ok đây anh chủ nhìn nhìn anh chủ nhà đây này mà rất giàu ô tô cũng có nhà to cửa lớn giàu nhất cái huyện Lăng Bốc này đấy đấy anh cố gắng làm nhà cho nên gầy hết người này. giàu nghèo gì là do bàn tay mình hết do ý chí hết đúng không mọi người đấy ô tô xe máy nhà to cửa rộng đời người nó vậy thế anh ý kiến thế nào đẹp không anh ơi vé chai rượu à? anh này anh anh này là tâm tâm nghiện rượu cho nên là bắt cả thợ vé cả chai rượu với là hay gì vé rất có hồn nha mọi người là vé mấy con chim đà điểu ở đây nữa đây này người ấy mà tưởng là có có cây hoa ở đây là bọn bướm nó bay ở đây tiếp tục giới thiệu con xe này 140 à, triệu nha anh em hôm nay à 240 triệu này ai mua bán luôn này mọi người hòn đá bay vào con mắt nhau vào nấu ăn đi anh ơi rồi à, mình nên à, kết thúc livestream tại đây mọi người à, à, có nhớ vào à, comment và chia sẻ hộ mình nhé mọi người nhé nhớ cho một à, súp nha mọi người